Chào mừng vâng, bạn đã quay trở lại với kênh ờ, LKV 91 Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ờ, cách cài đặt ờ, bộ gõ Fix 5 trên Linux Mint và kể cả là Manjaro Linux Để bắt đầu với Linux Mint thì với Linux Mint thì nó rất là, là dễ không cần phải sử dụng lệnh cài gì chúng ta chỉ cần vào trong uh, uh, software uh, manager chỉ cần tìm và tìm cái từ khóa về chỉ cần tìm thôi fc it x5 đây mình thể thấy là mình cài đây, cài đây rồi ở đây thì uh, hai bản một bản từ uh, flash patch thì cái này bạn không nên cài cái từ cái bản này nhìn cái dung lượng của nó này tận 823 MB Để lên uh, cài ở cái dòng thứ hai này Để dung lượng nó nhẹ hơn 600 thì sau khi uh, nhấn cài xong ấy để, ờ, để mình gỡ bỏ thì cài lại cho cái này nó rất là dễ thì uh, khi mà nhấn cài khi nhớ khi nhấn ờ, cài cái này thì nó sẽ cài uh, tất cả các uh, các uh, thư viện ở ở phía dưới này như mấy cái um, QT config này mấy mấy cái module này nó sẽ tự động nó sẽ được được cài hết nó không cần phải chạy mã gì cả và tiếp sau đó là cài theo cài thêm một thứ nữa là, là cái fix uh, 5 Unikey cài xong này chúng ta sẽ vào cái chỗ đây đây vào chỗ config này thì đây mình để sẵn đây mình sẽ xóa đấy đi ờ, đưa về mặc mặc định nhỉ ở phải chưa ở <coughs> ờ, cái này xóa nhỉ này đây chưa đâu đó đâu reset rồi Rồi được đi cả thể thì ờ, vào tới chỗ này chỗ này là mình <laughs> mình đặt cái Unikey sẵn rồi thì ờ, bạn chỉ cần ờ, gõ vào đây một gõ đây là Unikey Unikey đâu nhỉ đấy bắt đặt mà gõ vào đấy là uniki nó sẽ có cái uniki ví dụ như là cái này nó uniki chẳng hạn thì nó sẽ có đây mà chỉ cần nhấn nhấn uh, double click hai lần vào vào cái uniki thì nó sẽ nhảy sang bên này là xong nhấn vào đây là xong Đó. mình vào lại kiểu này mình uh, mình cài nó rồi là bạn sẽ thấy nó hơi khó tí cái này thì nó cũng dễ thôi tx view đó sau khi xong rồi như này thì ờ, bạn cần phải khởi động lại máy còn ờ, còn ờ, còn về phần manzaro thì à, có nghĩa là đã cài đặt xong cái cái bộ gõ trên cái con uh, Linux uh, Min rồi thì có nghĩa là xong rồi thì ờ, cũng cũng thì ờ, cái này không không không cần phải ghi vào trong cái file EATC cái này riêng lan admin thì không cần ghi vào trong cái file EATC mà nếu mà đối với uh, sử dụng cái um, Manjaro thì uh, tất nhiên phải gõ vào phải thêm vào trong cái EATC uh, NV Ronman Ronman cho trong cái đoạn uh, EATC này ba uh, cái dòng này thì ờ, đây nó là cái lệnh cài trên uh, trên cái uh, ờ, Lilac uh, Man, Man, Manjaro thì uh, nó sử dụng cái trình uh, quản lý là Pacman thì thì bạn dùng cái lệnh này uh, sau khi uh, cá xong chỉ cũng giống giống như này thôi thì uh, ở trên cái line admin này nó sử dụng cái uh, cái trình quản lý phần mềm khác nên là không sử dụng không chạy được cái Pacman này thì khi mà bạn dùng trên cái Zalo xong bạn uh, nhập cái lệnh này vào rồi enter enter nó sẽ hỏi uh, mật khẩu nhập mật khẩu vào xong rồi bắt đầu uh, nó hỏi uh, có cài không thì nhấn y và enter hoặc là yes enter là xong sau khi sau khi nó cài xong thì bạn sẽ phải cần copy ba cái file này vào và cần copy ba cái file này vào trong cái etc bạn mở ra thì ờ, bạn vào trong cái chỗ home này kể cả trên cái ờ, manzaro đi nữa thì nó cũng không có cái etc nó vào trong cái file Sitem ấy hoặc là nó ghi ờ, trong trong manzaro nó ghi là Man manzaro hay là system cái gì đấy vẫn là file system rồi nó nó nó vẫn có, có cái nghĩa nó gần gần như thế à, bạn sẽ thì bạn vào trong cái etc này và tìm tới cái đoạn tìm tới cái file en environment này à, ờ, ta chỉ cần mở phải mở ra với quyền ờ, root thì mới có thể ghi vào trong đấy thì ờ, nhập mật khẩu đấy, cũng giống như là làm trên trên cái Manjaro thôi cũng phải phải nhập quyền quyền root vào thì sửa được đấy ở trên chỉ cần mở cái file đây đây chỉ cần mở mở file ra với cái quyền uh, root thì uh, sau đó là bạn sẽ cop, copy copy ba cái dòng này xuống dưới như này là được oh shit à, cái này là mình ngày trước mình cũng thêm thêm vào đây kiểu mình tưởng tưởng là cái uh, <laughs> tưởng là cái line lớp min này này nó cũng giống như là man uh, zaro uh, Đấy, chỉ cần paste ba này vào thôi xong rồi nhấn uh, save vào như này được hoặc là nếu như bạn không thể tìm tìm thấy được cái tệp này hay là cái thư mục này thì uh, mình uh, sẽ thì mình sẽ mở lệnh ra rồi sau khi vào thì bắt đầu sudo nano nano và uh, copy này vào để mở và chỉnh sửa được cái file đấy thì uh, sau khi mà như này cái này uh, chỉ dùng bật phím ờ, lên xuống thôi và tôi, dụ, tôi xóa đoạn này đi sau rồi đoạn này uh, nó sẽ giống kiểu bạn vừa mới ấy xong rồi bạn paste vào đây xong rồi bây giờ để để uh, lưu thì uh, Ctrl O bạn, bạn giữ phím Ctrl này giữ phím Ctrl xong nhấn ô, xong là nhấn Enter đó thì nó đã ghi được vào theo à, bốn dòng và sau đó nhấn à, Ctrl và X thì để để để để đóng hoặc là tắt đây nữa tắt à, đây nữa ô, oh, ok và khởi động lại máy là xong rồi đấy chúc bạn thành công đây thì uh, link của các bài viết này mình để ở dưới ờ, phần ờ, phần, phần ờ, mô tả